Mời các con cùng cô Ngọc Lan tìm hiểu nội dung phần kiến thức nào. Cô có ví dụ sau. 100, 1324 nhân với 20. Rõ ràng các con thấy 1324 là thừa số thứ nhất. Thừa số này không có chữ số 0 tận cùng đúng không? Thừa số thứ hai là 20. Các con nhìn thấy 20 có một chữ số 0 nằm ở tận cùng của số 20. Vậy thì bây giờ làm thế nào để cô trò mình tính nhanh được? Các con cùng nhìn cô giáo cách nhé. Số 1324 nhân với 20, các con dễ dàng nhận thấy 20 này chính là 2 nhân 10. Bây giờ cô sẽ thay thế thừa số thứ hai là 20 bằng 2 nhân 10 có được không? vì 2 x 10 cũng là 20. Vậy cô sẽ thế vào phép tính. Cô sẽ có số 1324 nhân với mở ngoặc 2 nhân với 10. 2 nhân với 10 là cô tách từ 20. 20 chính là bằng 2 nhân 10. Các con đã được học tính chất kết hợp của phép nhân rồi đúng không nào? Lúc này cô sẽ kết hợp như sau. Cô kết hợp số 1324 nhân với 2 trước, rồi cô nhân nhầm với 10 sau. Ta sẽ có 1324 nhân 2, ta được kết quả là 2648. Lúc này ta sẽ viết là 2468 vào vị trí này. Đến bây giờ thì ta dễ dàng nhân nhầm với 10 rồi ít trước các con đã được học nhân nhầm với 10 rồi. Lúc này ta chỉ việc viết thêm mấy chữ số 0 vào bên phải của số 2648.